Alo, alo. Vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với uh, kênh uh, YouTube soi cầu chuẩn 24 giờ của mình và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày uh, mùng 9 tháng 11 năm 2019. Thì đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu cho số xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn đến những người thân yêu nhất của mình. Và trước màn hình nhỏ của quý anh chị em là cái giao diện của kênh soi cầu chuẩn 24 giờ thì uh, trong cái uh, kênh YouTube soi cầu chuẩn 24 giờ này của mình thì hôm nay thì uh, mấy hôm trước thì mình có bận cho nên mình không lên video và hôm nay thì uh, mình có lên video cho tất cả anh chị em thì uh, hôm nay mình lên lúc uh, 8 giờ sáng các nhá nhé Đấy, 8 giờ sáng thì mình có đưa lên cho anh em những cái cầu cũng như những cái um, con uh, số mình muốn uh, chia sẻ cho anh em thì uh, hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục là gặp nhiều may mắn ở trên cái video này thì à, ở trên cái video thì à, mình cũng có chốt cho quý anh chị em là những con lô cũng như là những con đề thì à, cái video ngày hôm nay thì mình có bắt cho anh em là độc thủ lô 56 này Đấy, bạch độc thủ lô 56 này bạch thủ lô 60 Đấy, bạch thủ lô 60 quý nhé còn đề đề thì mình bắt cho anh em là uh, kết đề chạm là chạm 9 và chạm 2 tổng đề 27 và 05 trong đó là có dựa theo um, hai cái chạm đề và bốn cái tổng đề thì mình bắt cho anh em là bộ 34 này 23 22 và 14 Đấy. thì ờ, trước khi đi vào cái phần uh, chốt số cũng như là đưa cho anh em tham khảo những cái đường cầu thì mình uh, sẽ đi vào uh, sơ qua vào cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm nay thì uh, ở trên cái video của ngày hôm nay thì mình có chốt cho anh em là con uh, bạch thủ lô là con 60 thì con 60 nó đã ra cho mình ở ngay cái giải à, đầu của giải 7 em nhé Đấy. còn con 56 thì rất tiếc là nó đã không ra với nhá con 56 nó đã không ra cho tất cả quý anh em cũng như mình còn đề thì mình bắt cho anh em là chạm 9 à, và chạm 2 thì hôm nay ta ăn được cái chạm 2 với anh nhá Đấy. ta chỉ ăn được một cái một cái chạm 2 thôi còn à, cái bộ thì à, nó lại về à, cho mình cái bộ 02 cho nên là mình đã không chiến thắng được ở cái cái đồng đề cũng như cái bộ đề bộ đề thì mình bắt cho anh em bộ 34 này bộ 23 bộ 22 và bộ 44 thì nó về cho mình ở cái bộ bộ là bộ 02 cho nên là mình đã không chiến thắng được ờ, ở, cái dàn đề cũng như là bộ đề cũng như tổng đề quý nhé thì chúng ta hôm nay chỉ chiến thắng được là cái con ờ, đề ờ, <clears throat> để chạm thôi đấy là chạm 2 cũng như là ăn à, được con con bạch thủ lô 60 quý nhau nhé còn lô ghép xiên thì mình có bắt cho anh em là con 60 56 85 56 thì uh, rất tiếc là con 65 à, nó đã không ra cho nên là mình đã không ăn được chiên ngày hôm nay quý vị nhé và để quay lại cái bảng uh, à, mở thưởng của ngày hôm nay thì uh, trước khi đi vào đưa chia sẻ cho anh em những cái đường cầu cho ngày mai quý em nhé ngày uh, chủ nhật mùng 10 tháng 11 thì uh, mình sẽ điểm sơ qua cái bảng mở thưởng thì đầu tiên ở giải đặc biệt miền Bắc hôm nay về có dạng năm số đó là 26502 quý em nhé 26506 hai cái con đầu vào là con 26 này Đấy, càng năm này đầu không đi thai ăn thẳng ăn cho mình con đuôi đặc biệt ngày hôm nay con không hai và à, nó tổng là uh, tổng 27 quý em nhé đấy, và in cho quý anh chị em bộ đề đó là là bộ đề 02 quý em nhé đấy, đấy là ở phần uh, giải đặc biệt còn cái đầu lô tô ngày hôm nay đầu lô tô ngày hôm nay thì như quý anh chị em thấy ấy, chúng ta hôm nay đã có à, 4 đầu liên tiếp nó đã câm quý em nhé 4 đầu liên tiếp đấy, từ đầu 1 cho đến đầu 4 là không ra bất cứ một nháy nào cho tất cả chúng ta cả đấy còn à, ở cái phần à, à, đầu lô đặc biệt nhất thì hôm nay như quý anh em thấy là hôm nay ta có đầu 9 này đầu 9 nó ra rất chi là nhiều cho tất cả quý anh em luôn đấy và tiếp đến là đầu 7 đấy, đầu 7 và đầu 0 thì đầu không nó đặc biệt nhất là nó lại ăn cho mình con đuôn đặc biệt ở cái đầu không đó là con không hai quý em nhé và cũng lâu lắm rồi thì mình mới gặp cái tình trạng là à, bốn à, đầu à, lô liên tiếp bị câm này đấy, cũng từ à, trước đến giờ thì như là mình cũng à, nhớ không nhầm thì cũng chưa lần nào mà nó ra bốn đầu lô liên tiếp bị câm như thế này cả đấy và lần ngày hôm nay là ngày đầu tiên theo như mình được biết với em nhé <clears throat> và sau đây thì mình sẽ điểm sơ qua cái đầu lô kép bằng thì như quý anh chị em thấy thì đầu lô kép bằng thì hôm nay ta có ở đầu không này ra cho mình con không không hai nháy này và tiếp đến đó là ở cái đầu 7 đầu 7 cũng ra cho mình con bài 7 hai nháy thì con bài 7 hôm qua nó cũng ra hai nháy thì hôm nay nó cũng tiếp tục về lại cho tất cả quý anh em là hai nháy này và tiếp nữa là ở cái đầu 8 nhá đầu 8 thì hôm nay cũng ra cho mình con 88 kép bằng này đấy còn về phần đầu lô hai nháy thì như quý anh em thấy ấy, thì chúng ta có đầu không con không hai nháy này và tiếp đến tiếp đến là ở cái đầu 7 đầu 7 là xuất hiện cho mình con hai nháy à xin lỗi quý anh em con 73 hai nháy kèm với con 77 cũng hai nháy này và cuối cùng là ở cái đầu 9 cái đầu 9 thì à, đầu lô hai nháy nó xuất hiện cho mình ở con 91 này con 93 và con uh, à, 95 đấy con 91 hai nháy 93 hai nháy và 95 hai nháy đấy là ở cái phần đầu lô tô còn à, cái phần à, đuôi lô tô hôm nay thì à, như tất cả quý em thấy chúng ta đã thấy đây là ta hôm nay là có độ đuôi 6 câm này đuôi 6 câm quý em đấy còn lại tất cả các đuôi nó đều ra bình thường ấy chỉ có mỗi đuôi 6 câm thôi và sau đây thì mình sẽ đi vào đưa lên cho anh em những con lô tô cho anh em tham khảo vào ngày mai quý em nhé đấy. thì ngày mai ngày mai thì chúng ta sẽ có những con lô tô mình sẽ chia sẻ đây cho anh em tham khảo vào ngày mai đấy, đây là những con lô tô đơn quý em nhé những con lô tô đơn Vâng đây, đây là những à, trên đây là những con lô tô đơn mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai với em nhé thì ngày mai thì à, về phần lô tô đơn thì mình sẽ sẽ à, à, chia sẻ cho anh em ví dụ như ngày mai thì ta có cái ở cái đầu à, đầu không thì à, mình sẽ không bắt với em nhé Đấy, mình sẽ không bắt ở cái đầu không và mình sẽ bắt bắt đầu từ cái đầu một thì được ngày đầu một thì hôm nay thì à, nó đã bị câm thì mình sẽ bắt cho anh em vào ngày mai là con lô tô đầu tiên đó là con 10 với em nhé vì cái nhịp của con 10 này nó ra, mấy hôm nay nó ra cũng khá là đẹp đấy nó nằm ở nhịp 1 này xong lên nhịp 2 và ngày mai nó cũng là cái nhịp 2 viên nhé cho nên quý anh chị em hãy tham khảo cho mình con lô đầu tiên đấy là con 10 đấy, và con thứ hai thứ hai là con lô kép bằng 11 các em này con lô kép bằng 11 này hôm nay thì à, nó là à, nhịp của nó là nhịp 4 các em nhịp 4 và trước đó là nó có nhịp 1 này và nhịp 2 và nhịp 6 này đấy nó cái nhịp của nó rất chia đẹp cho nên là mình muốn đưa lên cho anh em tham khảo vào ngày mai ở cái đầu một đó là con 10 và con 11 các em nhé còn à, tiếp xuống nữa thì mình sẽ có tiếp hai con lô tô cho anh em tham khảo nữa đấy, đấy là con 79 này con 79 thì hiện tại thì nó nhịp của nó không đều như các cái con số khác nhưng mà nhưng mà quý anh chị em hãy lưu cho mình là cái con 97 à, này là mai là mình có cái cầu ấy là nó báo cho mình con 97 à, nó báo rất chia rõ ràng cho anh em lại lưu ý và hãy lưu tâm cho mình con 97 này và tiếp đến là cây con uh, à, 80 con 80 này thì nó cũng rất chia đẹp cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai với em nhé Đấy. cho nên là trên đây là bốn cái con lô tô đơn mà mình muốn chia sẻ lên cho anh em đây là con 10 con 11 Đấy, con 79 và con 80 với em nhé thì à, trên đây là những con số lô tô, à, những con lô tô đơn mà mình muốn muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị em nếu như quý anh chị em nào mà kết có trùng cầu trùng kèo hay có trùng máu ấy, thì chúng ta hãy vào nhé vào giao lưu tham khảo vào văn nghệ quý anh em nhé và đi vào cái phần à, chốt lô thì mình bạn cho anh em là uh, cái con lô độc thủ là cái con 10 này đấy, độc thủ lô là con 10 và con bạch thủ lô là con 11 đấy độc thủ lô là con 10 này đấy. bạch thủ lô là con 11 11 và lô ghép xiên đấy và tiếp tục là mình sẽ đi vào bắt cho anh em là lô ghép xiên thì đầu tiên là mình sẽ lấy con 10 này và con uh, à, 80 đấy, đây là cặp đầu tiên cặp thứ hai mình muốn chia sẻ cho anh em đấy là cái con lô 11 này con lô 11 các anh em nhé con lô 11 và con lô 08 và con lô 08 đấy đây là hai cái cặp lô mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai ngày 10 tháng 11 năm 2019 thì quý anh chị em có thể là mình có thể là lấy uh, bắt uh, theo như à, mình đang bắt đây hoặc là anh em có thể là lấy bốn cái cặp lô này bốn cái con lô này quý em nhé là con 10 con 80 con 11 và con 08 để mình ghép xoay vòng với nhau để chơi lô xiên cho ngày mai đấy đấy là cái phần lô còn về phần đề đề thì à, mình sẽ à, trước khi đi vào chốt à, cho anh em tham khảo thì mình sẽ đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu của nó với em nhé đấy. những cái đường cầu mà mình cảm giác nó rất siêu ok đấy. và à, phần cuối video thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái cặp à, song lô với em nhé còn bây giờ mình sẽ đi vào cái phần à, à, đưa lên em tham khảo những cái cầu đề cầu à, đuôi đặc biệt vào ngày mai các em nhé thì à, cái cầu đầu tiên mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em ở trên cái video này đấy là cây cầu ở trong cái um, uh, bảng kết quả năm các em nhé đấy, thì quý anh chị em có thể là vào trong cái bảng kết quả năm này thì mình có thể test được cái cầu mà hiện tại mình đang muốn chia sẻ tất cả quý anh em đây thì đầu tiên là mình sẽ lấy cái ngày là ngày mùng 1 của tháng 9 này bắt đầu chạy từ cái ngày mùng 1 của tháng 9 này cho đến là ngày hôm nay là ngày mùng 9 đấy thì đầu tiên ở đây ta có 61 này Đấy, mình sẽ lấy hai con đầu vào các em nhé và xuống đây là ta có con 40 40 này Đấy, xuống đây là con 91 xuống đây ta có con uh, à, 41 này Đấy, xuống đây ta có con 30 xuống đây ta có con 58 này xuống đây ta có con 97 xuống đây ta có con 44 này xuống đây ta có con 52 và đây ta có con 82 các em nhé con 82 đấy <clears throat> và nó ăn sang cho cái tháng 11 như sau ở đây ta có con 61 à, này 61 thì mình sẽ lấy con 6 con 1 này làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 1 tháng 11 thì ngày mùng 1 tháng 11 thì đua đặc biệt nó về cho mình con 68 thì ta ăn được cái chạm 6 này đấy và sang ngày mùng 2 thì ở hai cái vị trí này là con 4 và con 0 thì mình sẽ lấy con 4 và con 0 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 2 thì đua đặc biệt là ngày mùng 2 thì nó về cho mình con 94 thì ta ăn được cái chạm đấy là chạm 4 kia ta ăn được cái chạm 4 là chạm chạm cứng và ăn được uh, cái à, bóng của con 4 là con 9 nữa đấy và tiếp tục cái cầu nó chạy như vậy sang ngày hôm sau là ngày mùng 3 thì ở cái vị trí này ta con 9 và con 1 thì mình sẽ tiếp tục lấy con 9 và con 1 này làm chạm cho cái ngày à, à, mùng 3 tháng 11 thì ngày mùng 3 tháng 11 thì đuôi chạy biệt nó về cho mình con 11 thì ta tiếp tục đấy, ta tiếp tục ăn được cái chạm một với em nhé đấy đây là ngày mùng 3 còn qua ngày mùng 4 cây qua cái ngày mùng 4 thì cái vị trí của nó là hai con đầu vào là con 4 và con 1 thì mình sẽ lấy con 4 con 1 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 4 tháng 11 thì ngày 4 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình là con 43 thì ta ăn được cái chạm 4 Đấy, ta tiếp tục ăn được cái chạm 4 nghiệm nhá và sang ngày hôm sau thì ở cái vị trí này ta con bao con không thì nó ăn về cho mình con 90 thì ta tiếp tục ăn được con cái chạm không Đấy. và tiếp cho ngày à, hôm sau nữa là ngày mùng 6 thì ở đây hai con đầu vào là con 5 con 8 thì mình cũng tiếp tục lấy con 5 con 8 này làm chạm cho cái ngày à, à mùng 6 tháng 11 thì ngày mùng 6 tháng 11 đuôi đuôi đặc biệt nó về cho mình con 81 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 8 Đấy và tiếp nữa tiếp nữa là ngày à, <clears throat> mùng 7 là hai cái con đầu vào của ngày mùng 7 là con 9 và con 7 thì con 9 và con 7 này thì, thì nó không ăn à, ăn thẳng với em nhé nó không ăn thẳng về uh, chạm thẳng đấy, chạm uh, mà nó lại ăn về chạm bóng em nhé nó lại ăn về con bóng thì bóng của con 9 là con 4 bóng của con 7 là con 2 thì ta ăn về được con đuôi đặc biệt của cái ngày mùng 7 là con 24 đấy, rất chi là ok quý anh em cầu kèo là có thật anh em nhé và tiếp tục trong ngày hôm sau nữa là ở đây là tao vị trí hai con đầu vào là con 44 này con 4 và con 4 này thì ăn về cho mình con đuôi đặc biệt của cái ngày mùng 8 tháng 11 là con 92 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm bóng của con 4 là con 9 các em nhé ăn à, thẳng về cho mình con đuôi đặc biệt con 92 à, và sang ngày mùng 9 thì ở cái vị trí này đấy, ngày hôm nay thì ta sẽ có là con 5 và con 2 thì mình sẽ lấy con 5 và con 2 làm chạm cho cái ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 thì ngày 9 tháng 11 nó ăn về cho mình là con uh, 02 02 thì ta ăn được một cái chạm thật đấy là chạm 2 và ăn được bóng của cái con 5 là con 0 thì ta ăn được đuôi con đặc biệt của ngày hôm nay là con 02 với em nhé và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho tất cả quý anh chị em đấy, thì ở cái vị trí hai con đầu vào của cái cầu này là con 8 và con 2 thì mình sẽ có là hai cái chạm đấy là chạm 8 và chạm 2 và anh em có thể là lót thêm cho mình là cái bóng của chạm 8 là à, chạm 3 và chạm 7 Đấy, con hai là là con 7 thì ta sẽ có được là bốn cái chạm cho ngày mai đấy là hai chạm thật thế là chạm 8 và chạm 2 và hai cái chạm bóng là à, chạm 3 và chạm 7 quý anh nhé đấy. thì nếu như anh em mà có kết đấy, có kết cái cầu này đấy, có trùng máu cái cầu này thì anh em có thể là vào giao lưu tham khảo anh quý em nhé đấy. anh em có thể là vào giao lưu tham khảo cho cái cầu này cho ngày mai quý em nhé đấy. đấy là cái cầu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ nó cho tất cả quý chị em đấy. cái cầu nó chạy cũng khá chỉ là dài ngày rồi các em nhé đấy. nhưng mà liệu ngày mai nó có tiếp tục chạy hay không thì mình cũng chưa chắc chắn được đấy còn quý anh chị em nào mà có muốn à, nhận cái cầu chắc chắn hoặc là những cái à, bộ số nó ok đấy. cho ngày mai thì anh em có thể là à, vào phần bình luận để lấy à, số của em nhé thì bắt đầu từ cái video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu ghim số Zalo của nhà tài trợ kênh ở dưới cái phần bình luận đấy mà anh em hãy lưu ý là cho mình là cái số Zalo mà à, mình có ghim ở dưới phần bình luận số Zalo của nhà tài trợ kênh quý em nhé Đấy, chứ không phải số Zalo của admin Đấy, quý anh chị em hãy lưu ý vấn đề đó và những cái cầu kèo này ấy, thì à, bên nhà tài trợ họ à, đưa cho mình để mình lên thì à, chắc chắn là bên nhà tài trợ họ đã có được những cái con à, số chuẩn cũng như những cái cầu đẹp để cho tất cả quý anh chị em tham khảo vào ngày hôm sau Đấy đấy là cái cầu đầu tiên thì cầu đầu tiên là ta sẽ có là chạm 8 và chạm 2 này đầu tiên ta có chạm 8 này đấy, và chạm 2 và tiếp đến là có chạm bóng của con 8 là con 3 này Đấy, và chạm con bóng của con 2 là chạm 7 này thì ta sẽ có là bốn cái chạm cho ngày mai cả chạm bóng và chạm thật đấy đấy là cái cầu đầu tiên mình muốn chia sẻ với tất cả với anh em và tiếp tục rồi thì mình sẽ đi vào cho anh em à, chia sẻ cho anh em một cái cầu thứ hai với em nhé một cái cầu thứ hai đấy là cái cầu mình à, <coughs> mới được à, bên à, tài trợ là chia sẻ ngày à, hôm qua à hồi ngày hôm nay thì à, mình à, cũng theo cái cầu này thì hôm nay mình đã chiến thắng được à, cái con à, đuôi đặc biệt ngày hôm nay quý em này thì à, sau đây thì mình sẽ test cái cầu cho tất cả quý anh em này quý anh em để ý nhá hãy để cho mình ở cái vị trí trên này cách này 1 2 3 4 là ngày thứ năm thì ở cái vị trí đuôi con đặc biệt của ngày mùng 2 tháng 10 là con 8 và con 1 này Đấy, thì mình sẽ bắt đầu lấy con 8 và con 1 từ của cái ngày mùng 2 tháng 10 năm 2009 bắt làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2009 thì ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 thì nó về cho mình là con 81 thì ta đã ăn thẳng được hai cái chạm Đấy, ta đã ăn thẳng được là cái chạm 8 và chạm 1 Đấy, 81 đổ về cho mình 81 Đấy. đấy là cái cái ngày đầu tiên và cái cầu này thì nó chạy theo à, hàng chéo nhé nó chạy theo hàng chéo và tiếp tục cho cái ngày là ngày hôm sau là mình sẽ lấy là đuôi của con đặc biệt là của ngày mùng 10 tháng 10 này là giá có con 4 và con 6 này mình sẽ bắt đầu là lấy lấy con 4 và con 6 này làm chạm cho cái ngày là à, ngày mùng 7 tháng 11 thì ngày mùng 7 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình con 24 Đấy, 24 thì ta tiếp tục là ăn cái chạm đấy là chạm 4 của cái ngày à, mùng 7 anh em nhé ngày mùng 7 tháng 11 đấy thì ta ăn được cái chạm 4 này và sang cái ngày hôm sau nữa thì ở đây là hai con đuôi của đặc biệt của ngày 18 à, tháng 10 thì là con 9 và con 7 con 9 và con 7 với em nhé thì mình tiếp tục lấy con 9 và con 7 này làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 8 tháng 1 thì ngày mùng 8 tháng 11 thì nó về cho mình đuôi đặc biệt là con 92 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 9 Đấy, ta tiếp tục ăn được cái chạm 9 nhé Đấy. ăn được cái chạm 9 là chạm thật này và ăn được cái chạm bóng của con 7 và con 2 Đấy, nổi thẳng cho mình con à, đuôi đặc biệt là con 92 luôn và tiếp tục cái cầu nó chạy cho ngày hôm nay thì ở cái vị trí này là ta có chạm 0 và chạm 9 nhé chạm 0 và chạm 9 hãy chạm 0 chạm 9 cho ngày 26 tháng 10 thì à, bắt cho cái lấy mình sẽ lấy chạm 0 chạm 9 này bắt cho cái ngày ngày 9 tháng 11 thì ngày 9 tháng 11 thì nó về cho mình con đuôi đặc biệt đó là con 02 con 02 với anh em nhé Đấy. con 02 thì đã, nó lại tiếp tục là ăn về cho mình là một cái chạm nữa là chạm 0 là chậm thật quý vị Đấy, chậm thật và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho tất cả chúng ta Đấy, tất cả chúng ta cho mình và cho tất cả quý anh chị em thì ở cái vị trí đuôi đặc biệt cho cái cầu này ngày mai là con à, kép bằng 11 này con kép bằng 11 này quý em nhé con kép bằng 11 này thì liệu ngày mai nó tiếp tục là nó nổi cho tất cả chúng ta hay không Đấy, liệu ngày mai nó có tiếp tục nổi cho tất cả chúng ta hay không thì à, mình cũng chưa dám khẳng định 100 phần trăm nhưng mà cái cầu nó đang chạy với em nhé đấy, và nó chạy rất chi là đẹp đấy cho nên là chúng ta à, cũng không nên bỏ qua những cái cầu ghèo như thế này các em nhé thì theo như cái vị trí này cho ngày mai thì mình sẽ có là chạm một này đấy, chạm một quý em nhé chạm một cho ngày mai theo những cái cầu này đấy, ta sẽ có chạm một và quý anh chị em có thể à, bắt thêm cho mình là cái bóng của chạm một nữa đấy là chạm sáu, đấy thì ta sẽ theo những cái cầu này thì ta cho chắc thì mình sẽ bắt cho anh em hai cái chạm đây là chậm một là chậm thật này và bóng của chậm một là chậm 6 em nhé đấy, bóng của chạm con một là con 6 đấy thì à, đấy là cái cầu à, thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến tất cả quý anh em và sau đây thì mình sẽ đưa cho anh em tham khảo một cái đường cầu nữa một cái đường cầu nữa mà mình cảm giác nó chạy cũng khá chỉ là ok luôn không anh nhé thì anh em có thể là vào à, cái bảng đặc biệt đấy, tháng để chúng ta có thể là test lại cái cầu ấy nhé cái cầu này thì nó mình cảm giác thì à, bên phía nhà tài trợ có đưa cho mình thì mình cảm giác nó chạy cũng khá nhiều ok thì à, đầu tiên này mình sẽ lấy từ cái cái tháng 11 của năm 2014 này à, 2014 thì mình sẽ lấy cái con đuôi của giải đặc biệt nhé quý em nhé thì đầu tiên ta có này con à, 45 này Đấy, ở đây là con 92 này sau đây ta con 05 và tiếp tục ở đây ta có 06 06 nghiệm nhé thì à, nó ăn về này con 24 này con 92 này con 02 này và ngày mai ngày mai vậy nhé thì ở đây thì ta lấy hai con đặc biệt này là của cái tháng 11 của cái ngày <coughs> ngày 19 tháng 11 này đấy năm 2014 là đuôi con đặc biệt là con 4 con 5 thì mình lại sẽ lấy con 4 con 5 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng uh, ờ, 7 ngày mùng 7 quý nhé ngày mùng 7 tháng 11 thì nó ăn về cho mình là con 24 thì ta nó cái dạng 4 này và tiếp tục cho ngày hôm sau ở đây là ta con 9 và con 2 mình sẽ lấy con 9 con 2 làm chạm cho ngày mùng 8 thì ngày mùng 8 nó về cho mình con 92 thì ta ăn thẳng hai cái chạm luôn Đấy, ăn thẳng con hai cái chạm luôn ăn đuôi ăn cho mình là con à, đuôi đặc biệt con 92 luôn và ngày hôm nay ngày hôm nay vị trí này là ta có con à, không và con 5 nhá con không và con 5 thì mình sẽ à, cách mình sẽ lấy con không con năm làm chạm thì hôm nay nó tiếp tục là ăn về cho mình con không thì ta tiếp tục ăn được cái chạm không cho cái cầu này và nếu cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục cho tất cả quý anh em nhé thì ngày mai ta sẽ có là chạm 0 và chạm 6 cho cái cầu này Đấy. chạm 0 và chạm 6 em nhé Đấy. hiện tại cái, cái cầu này nó đang ăn chậm thẳng cho nên là mình sẽ bắt chậm thẳng chứ mình không bắt chạm bóng của nó quý em nhé thì tiếp tục cái cầu này thì mình sẽ có cho ngày mai là chạm 0 này Đấy. và chạm 6 đây là cái chạm cho cái cầu này cho ngày mai quý em nhé Đấy đấy là những cái đường cầu mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em vào ngày mai các em nhé đấy, quý anh chị em nào có trùng máu hãy trùng cầu nào thì chúng ta vào hãy tham khảo cầu đó còn là không trùng máu không trùng cầu thì chúng ta không nên vào chúng ta chỉ vào đấy, xem để à, cổ vũ và à, để cho kênh lấy à, cái à, điểm tương tác cũng như là cho anh em tham khảo hàng ngày thôi và sau đây thì à, mình sẽ đi vào à, quay vào cái phần à, chốt số cho tất cả quý anh em đấy thì ngày mai ngày mai mình sẽ bắt cho quý anh chị em đầu tiên một cái chạm đầu tiên đấy là chạm một này đấy, chạm một các em nhé và cái chạm thứ hai cái chạm thứ hai các em nhé chạm thứ hai là uh, chạm thứ hai là chạm không các em nhé cái chạm thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em là chạm không đấy. đây là hai cái chạm mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai các em nhé và bộ đề bộ đề cho ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em cái bộ đầu tiên đó là bộ đề à xin lỗi anh em là mình sẽ bắt cho anh em cái tổng đề đầu tiên đó là tổng mà tổng đề 05 này đấy tổng đề 05 này và tiếp nữa tiếp nữa là một cái à, tổng nữa à, mình sẽ bắt cho anh em à, một cái tổng nữa tổng 16 này Tuy rằng cái tổng 16 nó ra hai ngày rồi nhưng mà mình vẫn bắt lại cho tất cả quý anh em nhé. Vì à, những cái con số trong cái bộ môn này thì mình không không ai biết trước được một cái điều gì hết với em ạ Đấy. và theo như à, những cái à, cầu kèo trên đây thì mình sẽ bắt cho tất cả quý anh chị em Đấy là những cái à, bộ đề dựa theo hai cái chạm đề mình kết cũng như là những cái tổng đề với em nhé Đấy. thì mình sẽ bắt cho tất cả quý anh chị em và dựa theo à, hai cái bộ à, hai cái chạm đề cũng như là bốn cái tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là bốn cái bộ đề quý anh em nhé bốn cái bộ đề cho ngày mai ngày chủ nhật ngày 10 tháng 11 quý anh em nhé đầu tiên đấy là cái bộ 01 đấy, bộ 01 thì nó gồm có là 010 này 060 1551 đấy, và 5665 và tiếp nữa là cái bộ 02 thì ở bộ 02 thì nó gồm là có 020 này 070 này 2552 và 5775 đấy, đây là ở cái bộ 02 còn à, tiếp đến cái bộ à, thứ ba đó là bộ 11 thì bộ 11 nó gồm có là 11 này 66 này và 1661 Đấy. và cái bộ thứ tư là mình muốn bắt cho ai quyến xem nữa là cái bộ thứ bộ 24 nhé ở ừ, cái bộ 24 thì nó gồm có là 242 này 292 747 và 797 đấy đấy là những cái uh, uh, bộ đề cũng như là cái dàn đề ép vị cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai các em nhé đấy. và kênh uh, soi cầu chuẩn 24 giờ chốt số cho ngày mai ngày chủ nhật ngày mùng 10 tháng 11 năm 2019 độc thủ lô là con 10 bạch thủ lô con 11 lô ghép xiên là con 10 à, 80 và cặp thứ hai là 1108 đấy. kết chạm đề đấy là chạm 1 và chạm 0 em nhé đấy. và tổng đề thì mình bắt cho anh em là tổng 0 và tổng 5 và tổng 1 tổng 6 đấy, đấy là bốn cái tổng cho ngày mai cho quý anh em tham khảo và ở à, cái phần à, bộ đề thì mình sẽ chốt cho anh em bốn cái bộ đề đấy là bộ 01 bộ 02 bộ 11 và bộ 24 thì ở cái bộ 01 thì nó gồm có là 010 này 060 1551 và 5665 đấy. tiếp đến là ở cái bộ uh, uh, 02 bộ 02 thì nó gồm có là 020 này 070 này 2552 và 5775 quý em nhé đấy, ở đấy là ở bộ 02 còn ở tiếp đến là cái ở cái bộ à, 11 thì bộ 11 nó gồm là 11 này 66 này và 1661 đấy, đấy là ở cái bộ 11 kia em nhé và cuối cùng là ở cái bộ 24 bộ 24 nó gồm có 2442 2992 7447 và 7997 các em nhé đấy. đấy là cái à, dàn đề FP đấy, theo như uh, mình cũng như là phía bên đối tác kênh là kết đưa lên cho anh em tham khảo vào ngày mai các em nhé đấy. và ở trên cái video này thì à, quý anh chị em vào giao lưu tham khảo đấy, vào à, nếu như có kết có trùng cầu đấy, trùng kèo trùng máu đấy, thì anh quý anh chị em hãy vào là giao lưu tham khảo với em nhé đấy, mình có thể là vào à, vào bé thôi vào à, trả đá với hơi hàng ngày thôi không nên vào to đánh lớn quý em nhé vì những cái con số lên đây á, là nó mang tính chất công khai cho nên là cái tỷ lệ nó giam cầu là rất chi là à, cao cho nên quý anh hãy cân nhắc trước khi à, tham khảo à, những con số ở trên à, trên kênh với em nhé và quý anh chị em có thể là à, vào cái phần bình luận để có thể là liên hệ với phía đối tác của kênh để nhận cái con số chất lượng cũng như uy tín hàng ngày đấy và sau đây thì à, mình sẽ đi vào à, chia sẻ cho anh em những cái cặp song lô vào ngày mai với em nhé Vâng, trên đây là những cái cặp song lô mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai với em nhé. Đấy, ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật với em nhé, ngày à, mùng 10 tháng 11 thì cái cặp song lô đầu tiên mà mình muốn chia sẻ nó cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai thì là cái cặp 0110 cái cặp 0110 này ở cái phần song lô thì nó rất cây cầu nó chạy và cái nhịp nó chạy rất chia đẹp quý anh em ạ Đấy. cái nhịp nó chạy rất chia đẹp cho nên quý anh chị em nào mà kết à, cái cặp 0110 à, thì anh em có thể vào tiền cho ngày mai quý em nhé Đấy. đấy là cái cặp đầu tiên ở cái đầu à, đầu không quý nhé và tiếp tục là ở cái cặp thứ hai mình muốn chia sẻ anh em đó là cặp 0770 quý em này đấy cái nhịp của nó ra cũng khá như là đều cho nên là quý anh chị có thể là vào à, tham khảo thêm cái cặp 0770 này về đầu không đấy đấy là đối với lại cái đầu không nhé nhá và tiếp đến là ở cái đầu 1 đầu 1 thì anh em có thể là vào cho mình à, cái con kép bằng 11 này này cũng như là con 66 đấy. cái nhịp của nó ra cũng khá ổn đấy và cái cầu đấy, nó báo thì à, cũng có cái cặp 10, à, 11 cũng như là cặp 66 cho nên quý anh em có thể là vào à, tham khảo thêm cho mình cái cái cặp uh, song lô này nữa đấy. đây là cái cặp thứ ba còn qua cái cặp thứ tư mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em đấy là cái cặp 1551 quý em nhé cái cặp 1551 Đấy, những cái cặp số những cái cặp song lô mà mình chia sẻ cho tất cả các quý anh em thì nó có nhịp về rất chi là đều rất chi là đẹp Đấy, đáng để chúng ta tham khảo cũng như là vào tiền cho nên quý anh chị em nào mà có kết cái cặp nào mình chia sẻ đây có kết cặp nào thì chúng ta nên vào tiền quý em nhé còn những cái cặp song lô khan thì à, mà nó đã khan lâu ngày thì chúng ta không nên vào làm gì quý em nhé đấy đấy là cái cặp à, ở ờ, cái cặp à, thứ à, thứ tư à, thứ ba với năm còn qua cặp thứ tư đó là cặp 15 51 này đấy. mình thấy cái cặp 15 51 này ngày mai nó rất chi là đẹp với em đấy vì là cái ở cái đầu một nó câm đấy. và mình hãy lưu ý với tất cả anh em là anh em hãy lưu ý thêm cho mình cái con 15 với em nhé đấy. mình nếu như có anh em nào mà kết cái cặp ừ, trong lô 15 51 thì mình hãy chú ý cho mình cái con 15 đấy mình có thể là vào tỷ lệ là 73 ở cái cặp trong lô này Đấy, đây là cặp cái dòng lô thứ tư mình muốn chia sẻ cho anh em và qua cái cặp lô thứ năm Đấy, ở cái đầu 1 thì mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị em đấy là cái cặp 1881 hiện tại cái cặp 1881 này hiện tại nó đang nằm ở cái nhịp ba quý nhá đấy, nó ra rất chia đều đấy, 3 ngày ra một ba ngày ra một này đấy. và hiện tại là ngày mai cũng cái nhịp của nó là nhịp ba luôn đấy. và mình hy vọng là cái cặp 1881 này mà anh em nào mà có kết ấy, thì có thể là vào cho mình vào ngày mai các em nhé nhưng mà mình hãy vào ở cái mức độ vừa phải thôi chúng ta không nên vào ở ờ, lớn các nhé đấy đấy là đối với cái cặp à, 1881 còn tiếp nữa là cái cặp à, thứ năm này mình muốn chia sẻ cho anh em đấy là cặp 2332 đấy. cái cặp song lô 32 này thì nó rất chi là đẹp cho ngày mai các em nhé đấy. cái nhịp của nó hiện tại là nhịp 2 cho ngày mai này đấy. cho nên quý anh chị em có thể là vào tham khảo thêm cái cặp 2332 và tiếp đến là cái cặp 3443 này quý em nhé 3443 thì hiện tại nó nằm ở cái nhịp này nhịp 1 lên nhịp 2 và đấy, ngày mai nữa là nhịp 3 thì liệu cái cặp 3443 ừ, này nó sẽ giúp ích cho quý anh chị em vào ngày mai hay không thì à, quý anh chị em hãy tham khảo cho tất à, cho cho mình nhé đây là cái cặp à, lô à, thứ năm và qua cặp lô thứ sáu đấy là cái cặp 4499 đấy, cái cặp lô kép bằng thì hôm nay thì đầu chín nó ra rất là nhiều rồi nhưng mà con 99 nó vẫn à, ngày hôm nay nó vẫn chưa ra quý nhá mà cái nhịp của nó là là là hai ngày rồi nó chưa ra cho nên quý anh chị em có thể là vào thêm cho mình cái cặp à, 44 và 99 này đấy và tiếp tục ở cái đầu 4 là mình sẽ bắt cho anh em một cặp song lô mà mình kết nữa đó là cặp 5445 hiện tại thì cái cặp mà song lô 5445 này nó cũng khá chi là đẹp quý nhá khá chi là đẹp đấy nhưng mà anh em hãy lưu ý cho mình thêm một chút đấy là ở cái con 45 à, tại vì đầu 4 là nó đã bị câm cho nên là chúng ta những cái đầu nào mà câm thì à, những cái cặp số đẹp thì thường thường hôm sau nó có tỷ lệ về cao cho nên là quý anh chị em hãy lưu ý vấn đề đó cho mình đấy. và cái cặp cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em nó nằm ở đầu năm đấy là cặp 5775 quý anh em nhé 775 thì cái nhịp của con 5775 này là cái nhịp ngày mai là ngày là nhịp thứ ngày thứ hai quý em nhé đấy và trên đây là toàn bộ những cái cặp song lô mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai đấy anh em mà có trùng máu kết cặp nào thì anh em à, hãy vào giao lưu tham khảo với em nhé đấy, vào à, văn nghệ hàng ngày à, ở cái ngày mai là ngày à, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 11 với em nhé đấy cặp đầu tiên này là cặp 1001 này cặp thứ hai 0770 cặp thứ ba là cặp à, à, 1166 này cặp thứ tư là 1551 và cặp thứ năm là 1881 cặp thứ sáu là cặp 2332 và cặp thứ bảy là cặp 3443 và tiếp đến nữa là cặp 4994 và 5445 này và cuối cùng là cặp 5775 thì trong những cặp song lô mình chia sẻ đây thì anh em hãy lưu ý cho mình này cặp đầu tiên là cặp 0770 cặp thứ hai là 0110 và cặp thứ ba là 1881 đấy là ba cái cặp lô nó sáng giá cho ngày mai các em nhé đấy. đấy là những cái cặp và những uh, cái cặp song lô mà mình muốn chia sẻ cho anh đấy. và để quay lại cái uh, kênh của mình cũng như cái uh, video của mình đấy thì hôm nay thì à, mình lên video rất muộn cho nên là cũng có rất chi là ít anh em đã vào à, à, thăm khảo cái video của mình cũng như là những cái cầu cũng như là những cái con số mà mình chốt lên cho anh em tham khảo Đấy. hôm nay thì mình đăng video lúc ờ, hơn 8 giờ thì hiện tại bây giờ chỉ có là 125 được anh em vào xem thôi Đấy. và ở trong cái video này thì mình có bên phía tài trợ lại có à, gửi cho mình là hai cặp song lô để mình đưa lên à, ờ, ghim ở dưới phần bình luận cho có thể là những anh em nào vào xem thì có thể là à, tham khảo thì mình à, phía bên nhà tài trợ thì có đưa lên cho mình là hai cặp lô nhờ mình à, ghim ở phần bình luận cho tất cả quý anh em đấy, lúc đó là lúc là 5 giờ à, 40 đấy thì mình có đưa lên cho anh em tham khảo là cặp 3663 cũng như là cặp 5885 thì hôm nay thì cả hai cặp lô này nó đã tương mình rưỡi cho chúng ta đấy cặp 5885 thì nó ra cho mình cả cặp này đấy, cặp 3663 thì nó ăn cho mình con 63 với em nhé đấy. đấy là ở cái uh, phần trong uh, trong kênh của ngày hôm nay với em nhé đấy. trong kênh thì trong uh, cái bảng chốt thì ăn được con 60 bạch thủ này đấy, ăn được đề chậm 2 này đấy. Vâng và phần cuối video thì uh, anh em mà xem cái video của mình thấy hay thấy uh, uh, nó có ý nghĩa thì hãy để lại cho mình bằng những lượt like cũng như là comment của em nhé để giúp mình cũng như giúp kênh cũng như giúp cho những anh em trong đội làm kênh ấy hay cũng như giúp cho phía đối tác lấy một cái niềm động lực để càng ngày càng soi cầu Đấy, chốt số cho anh em càng ngày càng chất lượng hơn Đấy, có tỷ lệ ăn cao hơn cho anh em tham khảo hàng ngày Đấy. và anh em hãy à, nhấn vào cái biểu tượng ở à, góc màn hình này góc dưới màn hình này là mình có để cái biểu tượng đăng ký kênh đây nếu như anh em vào kênh mà không thấy cái phần à, đăng ký ở bên dưới thì anh em có thể là vào một góc của uh, cái màn hình để uh, nhấn vào cái uh, biểu tượng bông lúa thì chúng ta có thể là uh, nhấn vào nút đăng ký kênh Đấy. thì mỗi khi anh em vào kênh xem kênh và muốn uh, tham khảo kênh uh, hàng ngày thì anh em hãy bấm vào cái nút đăng ký để chúng ta có thể là xem được cái những cái video hàng ngày mà mình uh, đưa lên cho anh em tham khảo với em nhé Đấy. vì khi mình nhấn vào nút đăng ký kênh thì mỗi khi mà bên mình phát video lên thì anh em là những người à, nhận được cái video đầu tiên là mình có thể là lách vào và mình có thể xem được những cái cầu kèo cũng như những cái con số mà là mình cũng như là phía bên đối tác lại chia sẻ lên cho tất cả quý anh em tham khảo đấy và sau đây thì à, à, mình à, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào buổi tối ngày mai quý em nhé ngày 10 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai thì à, cho mình chúc tất cả quý anh chị em là một ngày mới là vui vẻ cũng như là gặp nhiều may mắn và mình sẽ hẹn gặp quý anh chị em vào buổi tối ngày mai quý em nhé